Câu hỏi đầu tiên của chúng ta đây. Đề bài này, nếu như tích phân cận từ 0 đến 6 của hàm số fx dx bằng 12 thì tích phân cận từ 0 đến 2 của hàm số f 3x nhân với dx bằng gì với bốn đáp án đề bài cho ở đây. Các viết xong đề chưa? Thì đối với bài này chúng ta sẽ xử lý cái gì? Đề bài cho anh này rồi. Tuy nhiên ở đây là fx ở đây nó không phải là FU vậy chúng ta không xử lý anh này đúng không mà đây nó có FU đây F của 3x vậy chúng ta sẽ xử lý anh này bằng cách gì đặt T bằng U tức là T bằng 3x được chưa đấy thì đối với dạng này chúng ta sẽ giải quyết như sau câu hỏi số 1 này câu 1 chúng ta sẽ đặt T bằng 3x đặt T bằng 3x thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được điều gì? DT sẽ là bằng 3 nhân với DX. Đúng chưa? Vậy khi đó chúng ta khai thác cái tích phân này từ đây suy ra. À, còn bước đổi cận nữa. Các em chú ý cho thầy. Đổi cận nhá. X này, T này. Cận x của chúng ta chạy từ 0 cho đến 2. Vậy cận T thay vào đây, 0 là 0, 2 thay vào 2 nhân 3 sẽ là 6 Vậy khi đó cái tích phân của chúng ta sẽ là gì? Cận từ 0 cho đến 6 Hàm số f3x thì thay bởi f của t Nhân với dx lúc này sẽ thay bởi dt Và chia cho 3 đi Đấy cái này chúng ta đưa 1 phần 3 ra ngoài Nhân với tích phân cận từ 0 đến 6 Hàm số Các em chú ý ở đây này thầy đưa cho các em một cái nữa đó là đối với tích phân này hay là đối với nguyên hàm thì cái biến của chúng dù có thay đổi như thế nào thì cái nguyên hàm của chúng ta hay là tích phân chúng ta nó sẽ không đổi ví dụ như thế này thầy giả sử tích phân cận từ a đến b hàm số fx dx nó không khác gì tích phân cận từ a trên b hàm số fu du tức là những anh này nó cứ giống nhau là được đúng không? A đến B hàm số ft dt. Đấy. Vậy thì anh này, t này thầy sẽ biến thành x và dt thầy cũng sẽ biến thành dx, viết lại thành dx. Tích phân cận từ 0 đến 6 hàm số fx dx, đề bài cho là bằng bao nhiêu đây? Bằng 12 đúng không? Vậy chúng ta đặt nó vào thôi. 1 phần 3 nhân với 12, anh này sẽ là bằng bằng 4 và đây chính là kết quả của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án, đáp án là D.